đưa hai chân lên trên nhà nếu em có bạn trai hãy nói chia tay giờ phải đi là em độc thân đêm này tắt cái điện thoại dù pin có một xanh có điện thoại sát pin hay nhận vậy cho anh trời một chút để anh đi anh lấy và phải chiến nước cho em đi em ấy cần gì đến đỏ chút bỏ Mm-hmm.